Rồi à, chào mừng các bạn đến một không gian mới của Thor Gym quận 7 Mà để con có được cái góc quay à, ngày hôm nay thì à, các bạn à, TH Hoạt Academy đã có những cái buổi vệ sinh rất là cực khổ nha các bạn à, Đóng tiền vô BBT để học PT nhưng mà phải làm vệ sinh đó nha các bạn Và một tràng pháo tay cho các bạn đó đi các bạn ơi Rồi cũng một tràng pháo tay cho Duy Nguyễn với model luôn Đã trải qua một cái ngày photoshoot cực kỳ, cực kỳ căng thẳng, nặng nề Rất là nhiều task và bên cạnh đó Duy mới cardio lên rất là mệt Và lên à, gặp các bạn liền để giới thiệu một cái không gian đó là BBT SG ai nói chữ này chữ Sài Gòn lóc 3 triệu nha các bạn <laughs> rồi em à, đưa cho anh à, cái isocheck nha anh uống xong cái muốn làm gì làm chứ giờ mệt quá <sighs> đây okay. không sao tự nhiên nhà của anh không sao Để đâu anh ký hợp đồng 50 năm nhưng chủ đất rồi không lo nó nó coi video này nó không dám đuổi anh đâu vậy ông trong hình đấy à ừ rõ tao hãng nhận tiền thôi chứ nó biết làm gì chứ đâu đây em sót nào thôi đừng để chỗ này chỗ này để để để để ai mát để bậy bạ rồi vậy? trời ơi biết cái bạn này nhiêu không ừ. nhiều anh thôi nói ra chị bắt công tao nói mình nổ đâu có đâu mình nói sự thật mà thôi. anh sợ miệng đời lắm em cái bộ đồ vest có mấy chục triệu mà nó còn nghĩ Duy Nguyễn có tiền mua nữa Ủa, khi nào nó bắt anh kêu em kê khai cái này không ừ nó theo dệt lên mẹ thì có nhà nhiều khi tụi nó nghèo tụi nó hàng tụi nó bẩn tụi nó nghĩ ai như nó nhiều khi Duy Nguyễn này ngạo nghễ đó giờ anh thấy rồi đó anh là này nọ nhà nhà đẹp xe sang cái chuyện đó là chị không có gì phải bàn cãi cái anh xe của anh giờ nó muốn hết hết lốc luôn kìa anh chạy từ hồi năm 2018 tới bây giờ đó ủa mà ha ừ đầu 2018 hay gì đó tới bây giờ là nó nó hư rồi cái nó nói anh làm nghề bậy bạ đi kiếm tiền mua bộ vest 28 triệu nghe chán cuộc đời ghê đó giờ ra ngoài đời nhìn xã hội giờ thì có chả muốn tiếp xúc nhai uống xong súp đi rồi về Chồng tiếp đã vậy uống miếng đi anh lắc đi lắc cho nó tan tan tan tan hết rồi em ơi em nghĩ sao nếu mà anh tặng em cái một cái chuyến du lịch na, naui uy bắc âu em nghĩ sao với hả uh ừ -huh. visa anh lo luôn làm gì có cái chuyện em nghĩ sao nữa em chỉ có được chọn một lựa chọn duy nhất thôi là em đồng ý vậy hả sao em không đi em đỡ tốn không <laughs> thì thật ra thì anh cũng à, rất muốn dẫn em đến đi đến bắc âu xứ sở na uy nó đầy à, thơ mộng nó có những cái mùa hè rất là đẹp đẹp nhất trên thế giới này luôn nhưng mà giờ anh đang bận anh khai trương thế loại sim mùng bảy đó nên anh sẽ dẫn em đi du lịch qua mảnh nhỏ trước rồi em cảm thấy thích đó thì em ờ, mình đi thiệt ha What? thì ờ, đó giờ em nghe em nghe Na Uy chưa nhưng mà chưa, chưa biết đúng không chưa biết Na, Na Uy là một quốc gia nằm ở Bắc Âu và nó là một quốc gia phát triển nhất cái xứ Bắc Âu mà Bắc Âu là cái xứ phát triển nhất trên thế giới người ta nói thường thường mới tới cuộc sống là chuẩn Bắc Âu tức là cái xã hội nó phi lý nhiều đợi nhiều điểm lắm à, chính phủ trội tiền ép người dân xài What? nó dư thừa tiền tới cái mức đó đó đó nhưng mà chuyện đó là, nó là chuyện xã hội anh không muốn nói nhưng mà nói những cái thành tựu của bắc âu trong đây trong trong trong vấn đề ngày hôm nay nó có những cái thành tựu bắc âu nổi tiếng nhất là biển cả biển cả cái công nghệ biển cả của bắc âu đó là công nghệ đồng viết trùm nhất thế giới luôn nha bắc âu nó sở hữu một cái bờ biển lạnh đó, nó có những cái loài hải sản cực kỳ của xứ lạnh mà cái người dân Bắc Âu người ta sống bằng nghề xuất khẩu hải sản từ rất là xa, xa xưa mà do đó cái công nghệ cái công nghệ nha tức là đánh bắt hải sản nè nuôi trồng hải sản nè chế biến hải sản nè rồi rồi đi bia hải sản đó là những công nghệ nó rất là rất là mạnh mà nói về cái gọi là cái cốt lõi của nền kinh tế bắc âu bắc âu ờ, thằng thằng na uy nó còn xuất khẩu dầu lửa nữa nha nhưng mà chuyện đó không liên quan cái thứ hai nữa đó là nó rất là mạnh về về cái, cái ngành nông nghiệp á cái ngành lương thực thực phẩm những cái yến mạch những cái bò những cái loại gia súc gia cầm rồi đó nó nuôi theo cái chuẩn rất là cao mà Bắc Âu là một trong quốc gia mà thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới cao nhất thế giới chuẩn sống HDI cao nhất thế giới nó nói là vậy đó wow. thì à, tại sao nói như vậy tại hôm nay có quà tặng em đây đây là vua của biển cả đây là protein đến từ cá hồi Na Uy mà cá hồi Na Uy bây giờ ở Việt Nam mình đã nhập khẩu về tràn lan đại hải ngoài luôn á cá hồi Na Uy là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi thì cái cô cái cái cái protein collagen này nó làm từ cá hồi Na Uy đó những cái loại quay thì làm từ sữa bò còn này làm từ cá hồi Na Uy một cái giống như một cái cái con vật mà nó một con cá mà trở thành thương hiệu thương hiệu của quốc gia Na Uy nó được 2 đô la 2 đô la là sao tức là cái cái chuỗi protein nó dài vậy nè nó chặt nhỏ xíu khi mà đi vô cái cái cơ thể của em nó hấp thu rất là nhanh đó nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là nó có collagen trong đây á, trong đây nó chứa protein nhưng mà trong cái protein nó chứa tới 23% collagen loại 3 collagen loại 3 là collagen loại vip và quý và đắt cái collagen này nó giúp cho em là thứ nhất là tóc không thứ hai là da thứ ba là móng thứ tư là sụn khớp năm yếu tố đó nó giúp cho em tóc thì mượt da trắng đàn hồi căng mọng nói chung là ngon á đó và xương khớp nó được tu bổ thường xuyên trước áp lực tập gym nó không bị chấn thương nó anh anh ở đây một cái sản phẩm rất là quan trọng rất là quý mà anh cũng rất là quý em thì anh mới tặng em chứ giờ công ty BT còn hai hộp rồi à. anh hộp em hộp hết rồi đó đại lý đã lấy hết rồi ghê ờ. qua đại lý thôi chứ giờ không có không có không không không không không anh không có hàng nữa thì nói về cái cái thành phần đó thì không có gì để bàn cãi mà mình bàn mà mình quan trọng cái này đã đến từ quốc gia Na Uy cái thằng Na Uy là cái thằng chuẩn sống cực kỳ cao mình qua đó mình không có tiền xài đâu em ừ. lon nước bên bển chắc mình mua cũng nổi nữa ý nó là mua không nổi tức là bình thường mình mua cái lon nước ở đây có 5 ngàn Dạ đây 20 ngàn hả? 20 ngàn đủ cái... Đủ vỏ chai, vỏ nắp Anh nói thiệt á Na Uy tuổi gì thằng châu Âu Mà châu Âu qua bên đó mua một lon nước hết euro rồi đó Euro gần 30 ngàn Trời đất ơi anh đi nát na châu Âu rồi Nên một ngày em xài hai muỗng nha nên mình đi du lịch Na Uy nó vòng quanh thế giới rồi đó Na Uy rất là lạnh nha Na Uy nó đặc trưng nó là là giống như tuyết mùa đông có tuyết nhiều lắm nha mùa đông tuyết nhiều mà mùa hè đó cái mùa hè ở Na Uy nó cực kỳ mát và khí hậu của nó cực kỳ ngon mặt trời á mặt trời nó tràn về cực mặt trời nó lạnh nha nó có những nơi nó nó nó nó nó nó, nó ban ngày luôn 6 tháng á cái xứ Na Uy đó thì một ngày mùa hè của nó đó mặt trời nó đổ khoảng 18 tiếng đồng hồ 18 tiếng đồng hồ cho cây xanh nó quan hợp cho cây xanh nó thở hấp thu tất cả thứ nên cái lượng thực vật ở đó nó lạ và nó đặc biệt nó tăng trưởng rất là nhanh và dinh dưỡng nó tốt hơn so với những phần còn lại trên thế giới còn cá hồi na uy thì nổi tiếng rồi anh móc cái gì móc à, móc cái muỗng em nè mà nói luôn nha bắc âu á bắc âu đó nó còn những nước sau đây chứ không phải na uy không na uy là đại ca nhưng mà nó còn thị điển nữa rồi ờ, nó còn đan mạch nữa nó còn Phần Lan nữa bốn nước bốn nước nước nào, nước nào cũng giàu đó nhưng mà Na Uy là giàu nhất và nó mạnh nhất luôn Na Uy nó có cái quỹ đầu tư của chính phủ một ngàn tỷ đô á một ngàn tỷ đô đầu tư dư tiền quá tà dư luôn mà dân nó có nhiêu đó đó một mốt nên nó cảm giác mà gọi là là là, là cho, cho cho tiền ép xài á em lên báo đọc đi rồi xong rồi cái cái cái quỹ của chính phủ nó thừa tiền nó thừa tiền mà nó không biết đầu tư ở đâu hết á cái nhiều khi nói không em giờ con nào giới thiệu anh qua bà hữu tướng của nó đó đến kêu đầu tư vô bbt chứ gì trơn trọi hết á chứ nó thừa tiền tới ngàn tỷ đô mới đầu tư đâu hết nghe vô lý chưa hai muỗng nha một ngày muốn hai muỗng dạ. còn cái loại này các bạn simmer á uống có thể trước tập trong tập sau tập đều được nha nên uống vào thời gian vàng á trước tập sau tập phụ nữ muốn đẹp uống phụ nữ thì uống đâu cũng được trước khi ngủ đâu cũng được nữa trước khi ngủ ừ. rồi đây lắc thôi thật sự thì giờ bbt làm súp thì làm cho nó vui thôi chứ về để lấy hẹn bán hết rồi mình đứng ra quảng cáo chùa cho nó thôi chứ hình mình chụp nó cũng lấy nó làm Ôi okay. Da nó muốn đẹp và nó muốn căng nó phải đủ chất Đó, cái đó điều đó điều quan trọng nhất đó, em... Da em đang thiếu chất anh Em muốn collagen đi nó tặng em hũ rồi nè thấy collagen là em thích nhưng collagen nó cũng trăm ngàn loại nha chứ không phải loại nào như loại đấy nha em tùm lum tùm la nguồn gốc hết á nên mình mình uống cái gì đó phải biết cái nguồn gốc đó ở đâu ừ. thằng nào làm cái chuẩn là chuẩn gì mà trên đời nó là chuẩn chuẩn bắc âu là một nè chuẩn châu âu là hai nè chuẩn mỹ là ba rồi thôi khỏi bàn cãi đừng bàn cãi mấy chuẩn đó thôi đừng bàn cãi chuẩn chuẩn ví dụ như chuẩn trung quốc hay là chuẩn uh, uh, ấn độ gì đó thì cái đó thì thôi suy nghĩ từ từ còn nói chung là nó nằm ở cái top trên thế giới rồi hành tinh này tụi nó là top nhất rồi không có nào hơn nữa cả một là chọn nó hai thôi rồi chứ chọn ai nữa giờ ví dụ như mỹ á, là một quốc gia rất là mạnh nhưng mà bên mỹ thì nó cũng thượng vàng hạ cám nó cũng có con vip nó cũng có con cùi hiểu không nhưng mà cái xứ mấy cái xứ nhỏ nước nhỏ nhỏ như như mấy bắc âu na uy thì điển đó nó nó đồng đều ủa em có ngàn tỷ phú giàu nhất thế giới người người na uy không không có em có ngàn nghèo nhất thế giới người na uy không không có chính là cái xã hội này cái sự đồng đều nó quan trọng hơn tức là một cái cả xã hội nó văn minh nó nhận thức nó tiến bộ và con người ta nó đồng đều với sự chênh lệch giàu nghèo nó thấp nó ít là nó ok hơn còn cái xã hội thằng giàu nhất cũng nó mà thằng nghèo nhất của nó luôn cái thằng văn minh nhất cũng nó mà cái thằng bẩn bựa nhất cũng nó luôn thì xã hội đó nó nó không có đồng đều ha nhưng mà anh thích bắc âu bắc âu anh thích rất thích bắc âu đi du lịch thôi nha chứ kêu đỡ bên nó lạnh quá anh biết ở thật sự <laughs> nó lạnh mùa đông lạnh trên luôn á lạnh mới thích chứ vô vô phát này một hai ba vô rồi ok thôi tắm rửa về rồi cảm ơn các bạn theo dõi video nha bữa sau mình sẽ có thời gian nhiều hơn để mình nói về góc view thần thánh này và mình phải nói mình sẽ nói cho các bạn rất nhiều về cái kinh nghiệm cái kiến thức để xây dựng cái tòa đinh vĩ đại này cũng như là những cái thăng trầm trong chặng đường hình thành ra nó cảm ơn các bạn theo dõi video